Mời các bạn đến với vùng ổi ở xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ở đây bạt ngàn ổi, bao la bát ngát ổi các bạn nhé. Và mô hình đầu tiên là chúng ta đến với mô hình của nhà bác Nguyễn Đình Bích ở thôn 20, 20 xã Kim Phú, Kim Phú thành phố Tuyên, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đây là phân này là rau là phân xí các bạn Nhưng cái lại này dùng để để sau ừ. này phun được tưới, phun trên trên lá lá thân quả. Lá thân quả. Phân bốn lá. Vừa phun vừa tưới được ạ. Nhưng mà khả năng Ngày hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn Silic Tân Phát phối kết hợp với trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Tuyên Quang có là một mô hình thí điểm cho cây ổi uh, giống ổi Đài Loan và với uh, tuổi đời là từ 3 đến 12 năm tuổi và trên vườn của nhà ông Nguyễn Đình Bích ở um, thôn 20 thôn 20 xã Kim Phú thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang và à, sau đây thì mời các bạn chúng ta đến với một quy trình hướng dẫn bón phân silic à, Tân Phát Bây giờ mình phân đã di chuyển hướng dưới kia rồi thì mình đi xuống luôn ạ bấm bấm cái này lúc nó bắt đầu có quả rồi mà bọc rồi nhá bấm cái bút này cái thì cái quả này nó nhạt thì cái lượng đường của nó nó không nuôi được quả trên vườn này thì tổng số là có vài trăm cây nhưng mà mô hình thí điểm thì chúng tôi chỉ cho ứng dụng là 50 cây à, trên 50 cây dùng cái à, xí thích tân phát loại túi 5 cân này bạn lượng đường nó không nuôi cái quả này nữa mà nó nuôi một cái mầm này đây thì khi mà nó thì với cái quy trình là cái túi 5 cân này thì mình sẽ bón cho mỗi gốc là nửa cân có nghĩa là 500 gram đấy thì một túi này là 5 cân thì mình sẽ bón được cho 10 gốc và sau đây mình đến với quy trình bón phân chỗ mới nói với chủ tịch ấy bảo đấy tôi cái xóm 20 này tôi trồng xuống đầu tiên bây giờ đấy cả xóm ấy. đấy các ông vào một cống ừ, vào mà đào ừ, vào mà đào thế sau khi mà phân cắt ra thì có ba màu rất đẹp như đấy mà. Hả? Này, có ba màu như này. Đấy. Ừ. Đổ đổ đổ đấy. Cấm một bát đổ. sau thì cũng thì cấm nổ. Cái là cây chủ lực. Bây giờ cái ổi này cái xóm này là chủ lực nữa này. Như mua ổi này khoảng độ tháng 6 nhá cứ đánh ô tô bọn ô tô ở Hưng Yên biết ờ, bên ờ, Thái Nguyên vâng. Thái Nguyên nó thang nó cứ đánh ô tô thang là nó lấy cả ô tô luôn ừ. dạ. nó thành một cái khu rồi ấy. Đấy, nó thành khu mà tập trung khu mà. Này, cho nên là kiểu ô tô nó vào nó ăn. Ô tô tấn rưỡi hai tấn nó cứ thang là nó, nó cứ đưa túi cho mình đóng. Nó, nó vâng. đưa đưa túi trước nè cái túi một yến ấy, cứ đóng đúng một yến cho nó. Vâng, buộc vào đấy. Vâng. Thế xong là về nó đi nó giao ui cô cái túi bóng không có túi nào Hả? về cái kỹ thuật nhờ có bác biết mà thành <laughs> khu về kỹ thuật bón phân thì các bạn có thể rắc từ gốc rách ra được nhé chứ ta không phải phải bớt lại bởi vì phân này nó là phân um, tính bình tức là không nóng và không lạnh cho nên là mình cứ rắc từ gốc rắc ra đấy quanh tán đấy, các bạn còn có thể rắc đây, rắc rộng ra. Thì cách gốc độ 20 phân thôi được. Thoải mái cái ổi này thì món còn À cứ rắc từ gốc ra ra như vậy cái ổi này là nó dễ dễ khi nó thối cái dễ già cái nhá thì nó lại kích ra cái dễ non vâng. thì nó mới mới mới ra được cái, cái thân vâng. như thế này vâng. nó luôn luôn nó thay đổi dễ vâng. cái cái cái ổi này vâng. mình mình làm bắt đầu mình mới mới mới, mới, mới rút được cái kinh nghiệm vâng. của nó vâng. dễ mới

hàng này thì như được quan bỏ tiền đấy vâng ờ đấy cái cây đấy ui đời ôi rồi ôi vừa rồi nó phát bỏ bao nhiêu vâng những cái vườn mà mình ấy này này là hay có lắm ẩm với lại nếu mà có phân bò với phân trâu ấy nhiều phết bác ơi vợ ờ, cho thêm cái, cái, cái những chỗ này tí trước đây thì bác ờ, Đấy bác cho thêm cái này Bác Nguyễn Đình Bích là đã bón đầu trâu là 5 nạng trên một gốc rồi Tức là cách đây khoảng gần một tháng thì bác đã bón LVK đầu trâu là nửa kg trên một gốc Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi chỉ có bổ sung thêm cái phần silic cân phát thôi Còn không phải bón LVK nữa Và sau đây tới đây thì bác sẽ bón mỗi một gốc ổi như thế này ở đây thì uh, có cái ổi từ 3 năm tuổi cho lẫn đến 13 năm tuổi ví dụ như cây này thì là con là 3 năm này cây này 3 năm này nhưng mà những cái cây già này thì có những cây là tới 13 năm đấy 12 13 năm để em bóc cho để em bóc cho sao mà khắc phục được cái khổ nước cơ nước thân còn vâng. à nếu cái giống nó nó bị nứt thân cây thì chỉ có cách đi xong rồi thì đấy thôi tính cái đám này tôi trước tôi bị như cái đám vừa xong xem còn tôi lại đi uh, lúc bây giờ mình lại không đi đồ đồn đồn thấp xuống à. mình lại đào cái mẹ đi đấy <laughs> thế là nó, nó, nó mới thế này chứ còn trước đôn như cái hàng này hàng này tôi đôn thấp luôn xuống đấy thì nó lại được như thế rồi kết rồi ba Ừ, chưa? À, thế thôi mình bón đây trong tí để xuống dưới kia. Ừ. Vâng, tí sang đây. Vâng. À, sau. Vâng, sau khi đã cái rau này à, rắc hết ba cái phân rồi thì ta sang cái tủ thứ tư. Và cái quy trình bón thì cũng vẫn là như vậy. Vẫn là năm nặng. Trên một gốc. Bắt các đều nhé. Các đều phanh nhé. này cái ná của này bón cái phân này nó như là nó nấp luôn mà kể cả là nó và sau khi mà đã bón như này rồi thì sau đây bác ờ, sẽ bổ sung thêm cái phân hữu cơ phân chuồng là trung bình là khoảng 20 kg trên một gốc còn nếu như bà con nào mà không có phân chuồng thì bà con nên bổ sung cái phân đa lượng tức là đạm lên kali hoặc là NPK đấy kết hợp cùng với phân silic này thì cái NPK đó bà con có thể bón là cho nó khoảng 5 lạng cho một gốc ở đây với những cái cây ổi nhỏ này là một cây 35 tuổi này nhưng mà có những cây già tán to thì cây đấy là 13 năm tuổi đấy. thì khi mà dùng cái phân silic người ta bón vào thì ổi nó sẽ à, rất là sai hoa Ờ, rất đậu quả có một cây thọ bóp này, này thì tốt vâng ngon lắm đây này vâng dạ, thưa các bạn là sau khi bón sợ sang đây phân silic này cháu cháu về kia cháu nó ăn xong là tụt huyết áp nó đồng thời là nó cho quả to mã đẹp và nó tạo cái độ giòn ngọt ở trên ổ vâng ờ. thưa bác là khi mà được chọn mùi ứng dụng phân bón silic tân phát cho cái ổi Đài Loan của mình thì cái uh, uh, tâm trạng của bác như nào? Thì tôi rất là vui mừng là được, được uh, công ty hỗ trợ tôi bón uh, thí điểm là cái cái cái ổi này thì nếu uh, nó nó tốt lên thì, thì dân ở đây thì người ta sẽ chuộng cái cái cái, cái phân uh, phân này vì tôi bón thí điểm đầu, đầu tiên thôi. Vâng. Thì uh, tốt lên thì <clears throat> chắc là cả, cả cả cái nàng ổi này là cả làng cả xã theo luôn là, <laughs> phải theo tại vì là tôi vâng. là tôi làm ổi từ năm 2011 vâng. đến bây giờ ừ. thì nói chung là tôi ờ, làm thì phải theo không theo kỹ thuật được thì ừ. kỹ thuật thì cũng có, có cái nó đúng có cái thì nó nó không phù hợp với, với cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái mô hình của mình làm Vâng. Bác là sử dụng kinh nghiệm nhiều cái kinh nghiệm thì và là tích lũy được hả? riêng những cái bút này khi có quả là không được bấm à. nếu để lấy cái ổi ngọt và chất lượng thì không được bấm à. khi hái hết cái quả này khi một cành này mình chỉ làm hai quả thôi còn thừa cắt bỏ đi thì hai cái quả này nó sẽ to lên mà ngọt hái xong quả cầm kéo cắt luôn đầu cành thì nó lại ra đây nó lại ra hai cái ánh đây thì được bốn quả vâng. mà thừa là cắt cứ thừa là vâng. thừa nó bứt bỏ đi chứ đừng vâng. đừng đừng tha vâng. tha nó gãy cành vâng. À, vâng thưa đấy cũng là một cái bí quyết của những người trồng ổi thì ờ, ở mỗi nơi có những cái bí quyết khác nhau à, chúng tôi là thì, nó nó nó là, là mong công ty là có một cái phân gì để mà tưới tưới vào để cho cái cây ổi nó khỏi bị nứt thân vâng. vì cái quan trọng nhất là cái cái cái ổn bị nứt thân vâng. Đấy. Thì ờ, nó, chúng nó tôi sẽ có um, cái dòng túi 300g để phun tưới vào để hạn chế cho nứt thân ở trên ổ thì cái việc này xong chúng tôi sẽ phổ biến cho bác, vâng. À, vâng thưa bác là những người trồng ổi ở xã uh, Kim Phú thì có gì khó khăn không ạ? Nó bác khó khăn đây, nhất bác, ấy, thì bác là, là bác quay ra đây ạ chúng tôi đấy tôi, tôi vừa nói đấy là vâng. khó khăn nhất là là vâng. cái cây ổi ấy, là nó hay bị cái bệnh là nứt thân vâng. thì chủ yếu là bây giờ tìm tòi được cái thuốc gì để mà là không ờ, phun vào để cho nó khỏi bị nứt cái cái cái, cái thân vâng, cây vì vâng, vâng, cái thân cây này nó nó khi nó đã bị nứt thân thì cái, cái hiệu quả của cái cây ổi nó sẽ kém phát triển vâng đấy mà lại lại phải tạo lại tạo lại thì nó mất cái thời gian là khoảng một năm vâng. mới mới lại khôi phục được vâng. Đấy. tí nữa bác sẽ cho chúng em xem những cái cái ổ nước thân nó nứt ở những cái tình trạng nào to hay là nhỏ hoặc còn bây giờ mình đã mình đoán hết đi ạ đây tôi ờ, nói ví dụ đủ ừ, đây ta quay luôn cái cây này vâng. đây là cái ổ nước thân đây như Đúng. Vâng. cái cành ổi này ổi nước thân Đúng. Vâng đây nước thân thì nó bị khô kìa này này nó nứt nứt này à nó bị khô vỏ đấy nứt không không khô vỏ mà nó nứt theo dòng này xong bắt đầu nó khô và từ bên trong đổ ra vâng. đấy. tức là nó nứt ở đây ạ đấy nó nứt đây à đây đây này, đấy nó nứt nó nứt nó nứt ở chỗ này ờ thì nó bắt đầu nó khô ra vâng nó nứt ở đây khi mà Bạn nó đã bị bị đây, bệnh đây. đấy đây đây đây thì mình lại nó nứt ở chỗ này như cái cây này là tôi đôn trước nó nó bị nhá thì vâng. tôi đôn thấp xuống đây tôi cắt tịt xuống đây vâng. đầu cắt đây thì nó bắt đầu nó bụt nộc khát ra thì thì mất một năm sau tôi mới lại thì phục hồi được vâng. cái cây ổi như thế này vâng. và khi nó bị lứt thân như thế này thì nó sẽ khô hết những cái khô hết những cái vỏ này nó khô hết và mà nó, nó khô sẽ cả cành khô anh là phải uh, đốn cắt đi, đi đốn đi này trước khi nó bị nó phải đốn ngay Vâng. đấy. Thế thì... Đây, như cái cành này thế ừ. cắt đi thì nó mới ra được cái, cái, cái mới ra được cái tuổi này thì nó vâng. à, đây. lên à. đây nó cứ bị lứt ở những chỗ này các bạn này đó, nó nứt đấy, thì sau đó nó sẽ chết cái cành này đó. thì người ta phải cắt cái cành này đi thì nó mới ra cái lộc mới ra lộc mới thì nó sẽ không bị nữa nhưng mà trong tương lai thì không thể ai đó. biết được là nó sẽ còn bị nữa hay không nó vẫn đấy. còn bị nó vẫn còn bị đúng không ví dụ như cây kia cũng bị kìa đấy. rất nhiều cây bị vậy thì để một hôm khác chúng tôi sẽ có một cái hướng dẫn kỹ thuật hướng dẫn các bác để hạn chế được cái nứt thân trên cây ổi và không bị khô cành không bị chết cây không bị chết cành chết cây như vậy nữa đấy đây, hiện tượng vâng, trước này, cái cây ừ. này này, hiện tượng vâng. trước nhá, nó nứt đây này, vâng. nứt này, nứt hết đây, thì tôi đã phải cắt bỏ từ đây. Trước là cây này rất to, tôi phải cắt, cắt từ đây, đây, đấy, tôi đốn thấp xuống, thì vâng. bắt đầu nó mới lại bụt được cái cái mầm này ra, thì nó mới bắt đầu mình mình mới nuôi được cái mầm này à, nên. Thì thì cái vết lứt của nó đây các đấy, bạn này đấy từ trước đấy đây đây đây, đây. lứt này vết lứt này đây, đây này đấy cái vết lứt kỹ đấy nếu mà lứt ừ. nhỏ ra dưới này lứt thân đây này đây đây đấy, đây đây thân này đây ờ, thì bắt đầu mình mới lại khôi phục được cái cái cái, cái bộ rễ của nó này vâng bộ rễ mới của vâng. nó đây cái này nó nứt này đấy. bạn này nứt kim mình mình cậy ra thì nó bị đen bên trong này ừ. và nó hỏng hết những cái đấy cái đám tôi vừa đưa ra là y như thế này vâng. thế tôi, tôi đang bảo là nay mai là tôi Và... đem cưa nắng lên tôi mới cưa từ cái nứt này từ nứt này thì nó mới làm cho cái cảnh này bị chết đấy thì sau đó bác đôn đó. ở những phần trên đi cắt ở phần trên đi thì nên là quan trọng nhất là cái, cái ổi này đời cây nó mới mà, ờ, cái, mới sinh trưởng phát triển như này còn nếu mà mình không đôn đi thì là nó sẽ chết cành này rồi nó lây sang các cành khác rất là nguy hiểm được cứu chưa? Vâng, ờ, báo cáo đồng chí Phượng là à, với một cái ổi mà nó bị lứt thân như này thì cũng là một cái chăn trở của người nông dân ở xã Kim Phú đây. Đấy, nếu mà tình trạng bấn lứt thân nhiều ấy thì dẫn đến là cây có thể bị ừ, chết chết cành. Đầu tiên là chết cành sau đó chết cây. Thì chúng tôi ờ, đề nghị với trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Tuyên Quang là tới đây chúng tôi sẽ làm một cái uh, một cái hướng dẫn kỹ thuật là phun cái phân xịt loại túi 300 gram để hạn chế được cái tình trạng à, nứt thân trên cây ổi và ừ, song song và đồng thời là khi mà mình phun cái đó vào thì giúp cho cây ổi cũng sinh trưởng phát triển tốt và nó cũng sai hoa đậu quả cũng như là cho trái to đồng đều mã sần quả tức là nó sần quả hơn và ăn nó giòn hơn ngọt hơn nó ngọt đậm hơn và cho cây ổi sinh trưởng phát triển tốt ạ. Vâng. Vâng rất mong là công ty có những cái um, có những cái loại phân để uh, và những cái kỹ thuật để hướng dẫn cho bà con ờ, trải nghiệm được và nó đưa được đến cái khắc phục được cái tình trạng như thế thì bà con nông dân sẽ yên tâm để sản xuất và sử dụng chế vâng. phân của công ty bắt vâng. đồng vừa nhé nụ ra nó đã đốt rồi đây đây đây đây này cái này nhé cái cái bệnh này ừ. chưa có cái thuốc nào để mà đặc trị đấy cái thuốc này, này. cái um, cái con uh, dẹp sáp đúng không con dẹp sáp phấn... chính ra gọi là con dẹp sáp nhưng mà không biết kiểu gì mà phun nhưng mà nó cũng là một cái ờ, như là bệnh phấn trắng ở trên lá đấy vâng. kiểu như thế thì khi mà dùng cái túi 300 gram pha với tỷ lệ là 60 lít nước để phun cho cái cây ổi mà 13 năm tuổi này thì phun cho khoảng độ 20 đến 30 cây đấy mình phun đều trên hai mặt lá thì nó cũng nó làm cho cái lá ổi này dày xanh to cứng bóng bóng như trắng mỡ luôn và nó làm cho cái lá ổi này nó kết cấu chặt chẽ <coughs> chặt chẽ hơn và từ đó thì nó cũng hạn chế được những cái cái cái um, những cái dẹp sáp hoặc là cái lấm bỏ hóng hoặc là cái bệnh phấn trắng ở trên cái cây ổi này bác vâng ạ nhưng mà mình không phải là phun một lần được đâu bác nhé cả một vụ này thì mình cũng phải phun cho nó ít nhất là 3 lần liên tục tức là cách nhau 7 ngày mỗi ngày một lần à xin lỗi 7 ngày một lần trong 21 ngày hoặc trong một tháng thì mình phải phun đủ 3 lần thì nó mới giảm thiểu được cái cái bệnh à, phấn trắng cái bệnh phấn trắng hoặc là dẹp sáp này cái lưu ý với bà con là khi bón phân silic xong thì bà con nên tưới nước để giữ ẩm cho cây nếu như để giảm cái công tưới cho bà con thì chuẩn bị trời mưa thì chúng ta mang phân silic ra chúng ta rắc và ta rắc theo là ví dụ như là cây 3 năm tuổi thì chúng ta chỉ rắc khoảng hai nạo nhưng mà cây mà từ 5 năm tuổi trở lên từ 7 năm tuổi trở lên thì bà con nên rắc là 5 nạo một gốc và một năm thì chúng ta có thể rắc từ à, 3 đến 4 lần trong năm bởi vì cây ổi là một cây mà nó ra quả gần như là quanh năm và nếu như bà con muốn nó ra quả được hái thường xuyên đặc biệt là vào những dịp Tết để bán ổi với giá cao thì bà con nên bổ sung khi mà chúng ta thấy rằng cây nó có sự đói ăn trái nó ra thưa tức là ra ít thì ta phải lập tức là bổ sung phân silic kết hợp với nếu ta không làm hữu cơ thì ta kết hợp với phân đa lượng ta có thể bón cho là năm lạng silic tân phát loại túi 5 cân hoặc là cái dùng cái dạng bột của cái bao 15 cân à, ta rắc lại năm lạng loại đó kết hợp với NPK là năm lạng còn nếu như bà con à, mà trồng theo hướng hữu cơ thì ta có thể bổ sung là năm lạng silic và khoảng 10 đến 20 kg phân chuồng khoai mục à, kết hợp bón cùng với Ờ, nhau thì ổi nó sẽ sinh trưởng phát triển tốt và nó sẽ ra quả quanh năm và đến giai đoạn mà quả nó cũng tương đối chuẩn bị được thu trước một hai tháng thì bà con có thể bổ sung thêm mỗi một gốc là cho từ 1 đến 2 lạng kali đấy thì nó sẽ trái to quả đồng đều mạ đẹp và ăn giòn ngọt hơn um, Vâng thưa bác là cái giá ổi hiện nay đây là giá bao nhiêu Giá bây giờ bán tại ờ, vườn này là 11 ờ, đến 12. 11 Sao tại vườn? Bác bác có mong muốn giá ổi lên 20 25 không ạ? Ai mà chẳng muốn, làm nông thì ai mà chẳng muốn. Vâng. <laughs> muốn đến đến 30 năm đầu tiên tôi trồng cái chứ. <laughs> Năm đầu tiên là 30 ạ? 30 tại vườn. Sao bây giờ rẻ thế ạ? Bây giờ nó trên đại trà. Bây giờ là nao nhau cho mình thấy ấy thì cái dân Việt Nam thì cứ cái gì đắt bắt đầu nao nhau vào xong đến lúc nó bị bảo hòa đấy bảo hòa thì bây giờ giá nó rẻ ừ nhưng thì... mà chúng tôi sẽ giúp bác làm được giá ổi lên tận có thời điểm sẽ lên được 30 bác có hài lòng không ạ quá quá vui <laughs> nếu vậy, thế à, nếu được thế thì quá vui luôn vâng, vậy à, bác à, cho biết cái số điện thoại của bác ạ số điện thoại à, của mình ở đây 0948 vâng 442 113. Vâng. Chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bác à, à, Bích ở đây để các bạn những bạn nào muốn mua ổi ngon, ổi sạch, ổi chất lượng cao thì liên hệ với số điện thoại của bác Bích. Bởi vì bác là người khai sinh gọi là ông tổ của người của nghề trồng ổi tại đất Kim Phú à, tỉnh Tuyên Quang này và ổi của bác ở đây thì có món bổ sung thêm phân hữu cơ cho nên là chất lượng ổi khá là ngon